Sài Gòn ngay cuối hạ Em cô gái tóc ngắn ngang vai Nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé Em cao 1 m hai đó Anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử Luôn mệt mài với những câu ca Chẳng biết nói gì cả Em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là Em làm người yêu anh nha Anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi tuy anh không phải là soái ca cũng chẳng có nhiều tiền đô la nhưng anh có chiếc xe đạp chở em đi không ngại gì cả có thêm đôi chân vững chãi cộng cô chân ngắn mét năm hai có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài baby ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh gần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ đâu rồi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng phê giữa đà, Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng trông nhỏ bé Em cao 1m52 đó Anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử Luôn mệt mài với những câu ca Chẳng biết nói gì cả Em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là Em làm người yêu anh nha Anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé Với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ Em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi Vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài baby đường về ta chung một lối buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất cây xanh cần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em nghệ sĩ đâu giỏi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi không thấy nụ cười ngất ngây Nụ cười của em là nắng Làm cho anh quên hết muộn phiền Yêu em là điều tuyệt nhất Còn quý hơn cả núi tiên lại tóc ngắn ngang vai nụ cười và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao một m năm hai đó anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai còn anh là chàng hoàng tử luôn mệt mài với những câu ca chẳng biết nói gì cả em ơi anh thích em rồi mà ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên insta chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em làm người yêu anh nha anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Baby ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ đâu rồi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn đứng chờ cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi có được em thì chẳng khác gì có cả cơ đồ baby mây hạ em cô gái tóc ngắn ngang vai nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao một m năm hai đó anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai còn anh là chàng hoàng tử luôn mệt mài với những câu ca chẳng biết nói gì cả em ơi anh thích em rồi mà ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên insta chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em là người yêu anh nha anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Baby thôi Đường về ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau Và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta Chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối Thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa Với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời Em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới Luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái Còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ đâu giỏi tán gái Ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa Thì anh sẽ luôn đứng cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi chẳng khác gì có cả cơm đồ ngọt ngay cuối hạ em cô gái tóc ngắn ngang vai nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao một m năm hai đó anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai còn anh là chàng hoàng tử luôn mệt mài với những câu ca chẳng biết nói gì cả em ơi anh thích em rồi mà ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên insta chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em làm người yêu anh nha anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi tuy anh không phải là soái ca cũng chẳng có nhiều tiền đô la nhưng anh có chiếc xe đạp chở em đi không ngại gì cả có thêm đôi chân vững chãi cộng cô chân ngắn mét năm hai có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài baby về ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh gần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ lâu rồi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn đứng chờ cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt Sài Gòn ngay cuối hạ Em cô gái tóc ngắn ngang vai Nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé Em cao 1 m hai đó Anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử Luôn mệt mài với những câu ca Chẳng biết nói gì cả Em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là Em làm người yêu anh nha Anh đây không có gì cả Chỉ có một trái tim nhỏ bé Với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ Em anh đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi tuy anh không phải là soái ca cũng chẳng có nhiều tiền đô la nhưng anh có chiếc xe đạp chở em đi không ngại gì cả có thêm đôi chân vững chãi cộng cô chân ngắn mét năm hai có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài baby Đường về ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau Và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta Chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối Thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa Với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời Em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới Luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái Còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ đâu rồi tán gái Ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa Thì anh sẽ luôn đứng cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng đến tóc ngắn ngang vai nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao một m năm hai đó anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai còn anh là chàng hoàng tử luôn mệt mài với những câu ca chẳng biết nói gì cả em ơi anh thích em rồi mà ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên insta chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em làm người yêu anh nha anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngàn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Baby đường về ta chung một lối buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất cây xanh cần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em nghệ sĩ đâu rồi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn đứng chờ quán cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi không thấy nụ cười ngất ngây Nụ cười của em là nắng Làm cho anh quên hết muộn phiền Yêu em là điều tuyệt nhất Còn quý hơn cả núi tiền Mẹ anh đã nói rằng anh chỉ được yêu con gái ngoan hiền Ngỏ lời mà em đồng qua mùa thu lại tới nhìn thành phố với lá vàng rơi mong rằng em luôn hạnh phúc mong em mãi nở nụ cười dành cả tình yêu vào rap mang tặng em liệu có trong trồ Ngày mà anh có được em thì chẳng tóc ngắn ngang vai nụ cười nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao một m năm hai đó anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai còn anh là chàng hoàng tử luôn mệt mài với những câu ca chẳng biết nói gì cả em ơi anh thích em rồi mà ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên insta chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em làm người yêu anh nha anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chờ em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Baby ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh gần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ đâu rồi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn quán cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi không thấy nụ có cả cơ đồ hay cuối hạ em cô gái tóc ngắn ngang vai vai Nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé Em cao 1 m hai đó Anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử Luôn mệt mài với những câu ca Chẳng biết nói gì cả Em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là Em làm người yêu anh nha Anh đây không có gì cả Chỉ có một trái tim nhỏ bé Với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ Em đi qua như làn gió nhẹ Khiến trái tim anh bồi hồi rồi Vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Baby thôi Đường về ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau Và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta Chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối Thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa Với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời Em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới Luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái Còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ đâu giỏi tán gái Ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa Thì anh sẽ luôn cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi không thấy nụ cười ngất ngây Nụ cười của em là nắng Làm cho anh quên hết muộn phiền Yêu em là điều tuyệt nhất Còn quý hơn cả núi tiền Mẹ anh đã nói rằng anh chỉ được yêu con gái ngoan hiền Ngỏ lời mà em đồng ý thì em ơi anh sẽ giúp mùa thu lại tới nhìn thành phố với lá vàng rơi mong rằng em luôn hạnh phúc mong em mãi nở nụ cười dành cả tình yêu vào rap mang tặng em liệu có trong trồ ngày mà anh có được em thì chẳng khác gì có cả cơ đồ baby giọt ngày cuối hạ em cô gái tóc ngắn ngang vai nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao một m năm hai đó anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai còn anh là chàng hoàng tử luôn mệt mài với những câu ca chẳng biết nói gì cả em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em là người yêu anh nha Anh đây không có gì cả, chỉ có một trái tim nhỏ bé Với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ Em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi Vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca, cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp, chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi, cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài baby ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ đâu giỏi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến cô gái tóc ngắn ngang vai nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao một m năm hai đó anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai còn anh là chàng hoàng tử luôn mệt mài với những câu ca chẳng biết nói gì cả em ơi anh thích em rồi mà ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên insta chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em làm người yêu anh nha anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Baby ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ lâu rồi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn đứng chờ cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi không thấy nụ chẳng khác gì có cả cơ đồ hay cối hạ em cô gái tóc ngắn ngang vai Nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé Em cao 1 m hai đó Anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử Luôn mệt mài với những câu ca Chẳng biết nói gì cả Em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là Em là người yêu anh nha Anh đây không có gì cả Chỉ có một trái tim nhỏ bé Với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ Em đi qua như làn gió nhẹ Khiến trái tim anh bồi hồi thôi Vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Baby đường về ta chung một lối buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất cây xanh cần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em nghệ sĩ đâu giỏi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn đứng cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi có trong trô May mà anh có được em thì chẳng khác gì có cả cơ đồ gái tóc ngắn ngang vai nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao một m năm hai đó anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai còn anh là chàng hoàng tử luôn mệt mài với những câu ca chẳng biết nói gì cả em ơi anh thích em rồi mà ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên insta chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em làm người yêu anh nha anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chờ em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Baby ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh gần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ lâu rồi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn được cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Tặng em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng đến ngay cuối hạ Em cô gái tóc ngắn ngang vai Nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé Em cao 1 m hai đó Anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử Luôn mệt mài với những câu ca Chẳng biết nói gì cả Em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là Em là người yêu anh nha Anh đây không có gì cả Chỉ có một trái tim nhỏ bé Với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ Em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi tuy anh không phải là soái ca cũng chẳng có nhiều tiền đô la nhưng anh có chiếc xe đạp chở em đi không ngại gì cả có thêm đôi chân vững chãi cộng cô chân ngắn mét năm hai có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài baby Đường về ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau Và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta Chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối Thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa Với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời Em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới Luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái Còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ đâu giỏi tán gái Ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa Thì anh sẽ luôn phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi gì có cả cơ đồ Sài Gòn ngay cuối hạ Em cô gái tóc ngắn ngang vai Nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé Em cao 1 m hai đó Anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử Luôn mệt mài với những câu ca Chẳng biết nói gì cả Em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là Em là người yêu anh nha Anh đây không có gì cả Chỉ có một trái tim nhỏ bé Với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ Em anh đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi tuy anh không phải là soái ca cũng chẳng có nhiều tiền đô la nhưng anh có chiếc xe đạp chở em đi không ngại gì cả có thêm đôi chân vững chãi cộng cô chân ngắn mét năm hai có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài baby chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ lâu rồi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn đứng chờ Sài Gòn cà phê giữa đá tóc ngắn ngang vai nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao một m năm hai đó anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai còn anh là chàng hoàng tử luôn mệt mài với những câu ca chẳng biết nói gì cả em ơi anh thích em rồi mà ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên insta chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em làm người yêu anh nha anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Baby đường về ta chung một lối buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất cây xanh cần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em nghệ sĩ đâu rồi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi không thấy nụ cười ngất ngây Nụ cười của em là nắng Làm cho anh quên hết muộn phiền Yêu em là điều tuyệt nhất tóc ngắn như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao một m năm hai đó anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai còn anh là chàng hoàng tử luôn mệt mài với những câu ca chẳng biết nói gì cả em ơi anh thích em rồi mà ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên insta chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em làm người yêu anh nha anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chờ em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Baby ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ đâu giỏi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn quán cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi không thấy nụ cười ngất ngây Nụ cười của em là nắng Làm cho anh quên hết muộn phiền Yêu em là điều tuyệt nhất Còn quý hơn cả núi tiền Mẹ anh đã nói rằng anh chỉ được yêu con gái ngoan hiền Ngỏ lời mà em đồng ý thì em ơi anh sẽ giúp qua mùa thu lại tới nhìn thành phố với lá vàng rơi mong rằng em luôn hạnh phúc mong em mãi nở nụ cười dành cả tình yêu vào rap mang tặng em liệu có trong trồ Ngày mà anh có được em thì chẳng khác gì có cả cơ đồ baby 过呀。 em cô gái tóc ngắn ngang vai Nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé Em cao 1 m hai đó Anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử Luôn mệt mài với những câu ca Chẳng biết nói gì cả Em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là Em làm người yêu anh nha Anh đây không có gì cả Chỉ có một trái tim nhỏ bé Với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ Em đi qua như làn gió nhẹ Khiến trái tim anh bồi hồi Vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Baby lối Đường về ta chung một lối Buổi sáng thức dậy cùng nhau Và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật ta Chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu mà anh nói dối Thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa Với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời Em không cười tim anh héo mất Mất đi một nửa thế giới Luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái Còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ lâu rồi tán gái Ngày đêm cứ nhớ nàng thơ Cho dù tim em không mở cửa Thì anh sẽ luôn cà phê giữa đá Anh viết tặng em vài vần thơ thức em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi gì có cả cơ đồ